tôi luôn múc múc luôn chơi nhá rồi năm phút cùng có phụ bắt đầu cảm ơn uh, anh uh, à, chén vợ bạn ạ cả nhà cho em xin được chia sẻ cái cảm ơn uh, chim chim chim ngây thơ à cảm ơn tiến nhá anh em dù gì bảo vệ phong con hộ em này nó đọc chết luôn em cảm ơn anh hoàng kim Ôi, anh, anh anh hoàng kim lắm nick thế nhỉ Tính đâu rồi lại chơi đến ngày á Anh cảm ơn Tiến Cảm ơn Tiến nhá Bigo hay Dung Bảo anh Hoàng Kim vào gia tộc đi Bảo hôm nọ rồi anh ấy cũng đâu có vào được đâu Anh đâu có biết vào đâu Hello Nam Mở bài này hay anh ơi Tò tò tò toe Cảm ơn Willy ạ Em cảm ơn ạ Cảm ơn Gấu Cảm ơn à, Gấu Cảm ơn anh Hoàng Kim anh em ai chưa ngủ lên ba con ba điểm danh ấy cho nó sôi rôm của mình nó không sôi nổi động lên đi nào các ông ngủ rồi ạ à? chết mẹ rồi ông buồn ngủ mẹ rồi mà lên ba ba bên kia nhìn thấy sợ không dám chơi luôn lên điểm đâu đây đây mấy ông bên trai làm bên kia có chơi không mẹ xem em nó mà trả về giúp em nó đây mấy ông bên kia ơi lên đây alo mày ông ở bên hiền sôi đâu rồi à? chơi bên đây đi cho vui nào tao diu đun cái mà luôn đun phun này thế thế nào ông gì lên đây ông lên mạnh chất đấy mày lom dom gì lấy đây cân đi luôn đi lấy đi bên này bên cây cái lang hết 150 người lang hết luôn cảm ơn gấu nhá em cảm ơn ạ cảm ơn hải trần ờ, body tiến đẹp thật anh cảm ơn tiến nhá lòng mày say mặc cho tóc mây rồi lên đôi mồi cay cảm ơn hết con mẹ tên hay rồi cảm ơn tiến ông kia nào lên ông nào kia lên cho yến đủ đậu chả kẹo nào ông lom rom nhỉ Lòng giá lòng giò mình thanh niên chắn đời cảm ơn tiến nhá Tám mắt Hải Trăn ạ Chơi vui là chính mấy ông ơi Vui anh em xem vui là chính À chết còn mẹ thì cân rồi Ai rồi cân rồi cân rồi chết rồi anh em ơi cứu em anh em ơi À rồi chết hai ông Tây à Cảm ơn Hoàng Kim ạ à. Đấy thế thế nào còn tí số đồng rồi Lên đi cho vui nào Cảm ơn à, anh ba chấm ạ à. cảm ơn gấu nhá Ông này ông Tây à em Tây à Ông gì là ông Tây đúng không Tây Việt Việt à cái ống đỏ cắt áo của em nó đùa chán mấy ông thật em vừa lụm được hai viên tắc anh á mày lòng giá lòng do mà ai à chết mẹ hơi hơi nhiều nhở ai ôi càng quá nhở ai ôi anh em mới đắm nó thành chín vào mồm luôn cảm ơn gấu ạ như gấu nhở, ông thơm ờ, con ờ, người yêu tôi hơi nhiều ấy mẹ ông vớ vã vớ vẩn tổng thơm này hơi nhiều đấy thơm cho đông người à cảm ơn gấu nhá cảm ơn chim ngây thơ anh em phút cuối cả nhà ơi phút cuối nhá ông cấp biết cân điểm lẻ nhá anh em ơi phút cuối cả nhà ơi, kim ơi tiến ơi nhưng mà tiến hết mẹ rồi gấu ơi anh gấu ơi cảm ơn hải trần ạ à. kia 6 giây anh em ơi cảm ơn anh kim anh ơi lên sớm a few moments later ừ về gọi anh nhá anh, anh gọi em hay em gọi anh em gọi đi cho chủ động nhá ôi anh đây anh đây à, lên luôn, chống tay ghế mày rồi triển khai luôn nhá rồi anh em xem yến sôi chả kèo ấy cho vui mọi người ơi Ui nhổi, thôi mình uh, chuẩn bị làm con người lịch sự rồi Mình không xem đâu các bạn ạ à. Các bạn xem một mình đi nhá Xin phép mình đeo kính vào ngay Ui rồi tuổi gì làm phong rung động Không tuổi gì cả Anh chỉ chơi để cho anh em xem thôi Yến ơi Đừng có gạ anh em ơi Không anh không đi đâu Yến ạ à. Chắc chắn là anh không đi luôn không bao giờ anh ngủ với em luôn thế đó đừng gạ anh không phải gạ ôi đừng hấp dẫn anh em ạ anh vợ con rồi ôi thôi thôi ui nhồi ui nhồi ôi nhồi thôi thôi đừng gạ em ơi anh ơi đừng gạ anh em ơi đừng gạ em ơi gạ gì với ba vợ vợ con rồi à? ôi dồi ôi chống tay ghế đi xong rồi à ừ chơi nữa làm kèo nữa đi nhá làm kèo vui rồi em về đây làm kèo ok hello cho mình xin một phút nha các bạn mình rất là may mắn khi được một người bạn giới thiệu cho mình app này và mình muốn chia sẻ tới cho các bạn và các bạn có thể thấy là mình đang có 2.990 xu. Và đây là cách mình kiếm tiền trong app này. Các bạn có thể gấp thú nhiều bông và kiếm nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé. Đặc biệt các bạn có thể sử dụng các chiếc điện thoại hot nhất bây giờ. Ok, thì đây là vòng quay may mắn. Các bạn có thể đạt được x100 lần tiền thưởng. Số tiền mình đặt cược quả thật là rất dễ dàng phải không mọi người? Bấm vào phần mô tả để tải app nha các bạn. Sau khi mà mình chơi app này một phút thì số tiền của mình đã lên tới 5.990 xu. Các bạn có thể dùng số tiền đấy để đổi thẻ cào hoặc là rút tiền mặt nha các bạn. Ngoài ra các bạn có thể cài app và kiếm tiền nhé. Hãy nhanh tay tải app và nhập máy giới thiệu của mình nhé. Thì nhận được 30.000 đồng nhé các bạn. À. Nào mẹ, bên em có mấy thằng Tây gặp anh cũng như kiểu muốn đấm anh ấy cho cái điếu cày giờ thì đâu đống ai đấy mẹ mấy cái thằng tây này người ta sang người ta bê cây mặt thì lườm lườm gì chơi mẹ đi lườm gì toàn tây à, toàn tây xem này nhỉ toàn thái lan với tây nhỉ mẹ uh, phong chào toàn thể anh em ờ, ở bên zoom ờ, của Lam nhá Phong qua đây Phong uh, rủ Lam chơi bê cây ạ nên là mong là toàn thể anh em ở bên đấy cho phép anh em Phong làm xét để ngắm lam thì cho vui bên em có bao nhiêu người xem bao nhiêu hai ngàn người xem luôn ghê thật đấy quá dã man luôn <laughs> kinh ấy nhờ mày view cao hơn view phong rồi chết mẹ rồi ok mình chơi kèo gì được nhờ lam nhờ cho vui nhờ à, để anh nghĩ ra xem là mình chơi kèo gì cho nó buồn cười giờ nhờ à... chồng mông đọc uh, đọc comment nó comment chào nó sập chết biết phụ cảm ơn chơi gì vậy à chơi chơi À đúng rồi, em lại muốn coi phim heo. Thôi điên à, chơi cho phim heo. Úp bát đi. Lắm thì mày thích xem phim heo à thờ mu à kéo sau ok kéo sau được không kéo sau xem phim heo được không thích cái này chơi cái gì um... đứng lên anh xem nào à đúng rồi như vậy nè à, ừ, cái à, um, cây trồng cây chuối đây đâu không được thay quần nhá mặc thế chồng luôn nhá điên à mày chơi bẩn đấy không được không mặc thế luôn mặc, mặc thế luôn chồng luôn dưới 5 ngàn điểm không phải trả kèo ok không nhưng mà không phải không, thôi thay quần thì nó, nó, nó vui mẹ gì bây giờ bọn anh chấp nhận một nửa bọn anh bị bịp không cần phải thay mặc im như thế luôn đứng tại chỗ chống luôn năm ăn năm thua kể cả bọn anh bị bịp bọn anh vẫn chấp nhận ok dưới 5 ngàn điểm không phải trả keo không cái ấy là vườn này thì em bình thường à mà em sợ bigo nó không chịu bigo nó không chịu á à? bigo không chịu mình đi đặc phụ mình trả keo ai ôi không khỏi luôn đi Sao đi rồi, bữa nào mình chơi Tôi chơi cho vui được Hả? Chơi gì? Thử phát anh chưa thử mẹ mày chơi trò trồng cái chuối này bao giờ luôn Mình thử test thử phát được không? Cho vui Sao? Mặc quần bình thường Mặc quần đuôi bình thường thì chơi làm gì Mặc thế luôn chơi cho vui chứ Ai mặc bình thường bà nội Nhá Ok Chiến nhá điên là ai mặc quần khác giỏ à mặc thế luôn chạy đi em đi về đó Eleven points have been